Nhận định Dự đoán trực tiếp bóng đá Uruguay với Peru lúc 2 giờ ngày 30 tháng 6 Vòng tứ kết Copa America Tỷ lệ kèo Đội hình ra sân và thành tích đối đầu Uruguay với Peru Link trực tiếp được ghim ở phần mô tả video Có được kết quả khả quan ở hai lượt trận đầu tiên Cùng với sự may mắn nên Peru đã có thể góp mặt ở vòng tứ kết này họ đi tiếp với tư cách đội đứng thứ ba có thành tích tốt sự sa sút của bolivia đã mở ra cơ hội khá sáng cho peru và đội bóng này đã tận dụng rất tốt thế nhưng ở trận đấu này họ phải đối đầu với uruguay một đội bóng có thừa kinh nghiệm để giăng những cái bẫy cho đối thủ ở lần đối đầu gần nhất giữa hai đội vào năm 2017 Peru đã khá may mắn và giành chiến thắng 2-1 trước Uruguay dẫu vậy đó là chiến thắng được giới chuyên môn đánh giá là may mắn cho đội chủ nhà khi mà uruguay bị xử ép dẫn tới một thẻ đỏ còn nhìn lại trước đó uruguay toàn thắng cả 4 lần đối đầu với peru Để có thể thấy rằng sự vượt trội về đẳng cấp của thầy trò Oscar Tabarez từ trước tới nay so với Peru uruguay đã bất bại ở trận vòng bảng với hai chiến thắng cùng một kết quả hòa và đương nhiên cơ hội để có chiến thắng trước peru ở trận này khá hấp dẫn gần như mọi thứ đều ủng hộ cửa trên giành chiến thắng người hâm mộ đã khẳng định điều này khi nhìn lại thất bại trước đó của peru trước brazil tới năm bàn không gỡ những hạn chế của đội bóng này đã để lộ quá rõ và kinh nghiệm của uruguay sẽ giúp họ biết phải làm gì ở trận này dự đoán kết quả uruguay thắng 2 không trước peru